trái Tụi ta có nên dừng lại Rất nhiều câu hỏi đã ra và sự thật đã lỡ say bài là bài chăng phải đau đớn mới mong trưởng thành love.